Chào mừng quý và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay à, chúng tôi à, Điện Máy Cường Linh sẽ hướng dẫn quý và các bạn nhận biết máy cắt cỏ Honda UMK435 hoặc là UMK425 hay còn gọi là UX35 với GX25 Hàng à, máy cắt cỏ Honda chính hãng nhập khẩu Thái Lan Thì bên ngoài của máy, đây là vỏ hộp của máy nếu mà máy cắt cỏ UMK435 thì nó sẽ có cái vỏ hộp như thế này Đấy, 435 1425 thì à, nó cách thức đóng gói nó giống nhau đây chiều dài thì nó khoảng 1m7 à, à, chiều rộng khoảng 30 à, phân đấy và cao cũng khoảng 30 đấy là kích thước đóng gói của hộp đây bên ngoài thì đây ở đây có sự ok này là hàng chứng nhận đủ điều kiện để xuất xưởng đấy tên đây UMK 435 còn ở đầu máy này thì sẽ có các uh, giấy từ cái uh, xuất xứ cũng như là số khung số máy đây tem Honda Power Product đây UMK 435T US2T đấy Thái Lan ok đây một chữ ok đủ điều kiện này à, số khung của máy này GCAMT này 6075380 đây là số khung của máy còn uh, HAAT 2184317 đây là số khung của cần đây là số khung của cần thì máy thì được nhập khẩu nguyên chiếc cả cần cả máy thì ở à, ở Thái Lan cho nên có cả số khung và số máy của cần đây có một từ nữa này ờ, đây cả số khung này số cần này quý các bạn khi mua thì nên kiểm tra cái số khung này số cần đây mã mã khung và mã cần nếu mà trùng với với trong sản phẩm thì là đấy là hàng hàng hàng chính hãng nhé đây có xuất xứ đây uh, made in Thái Lan UMK 435 US2T R280 đây là ở nhập về Hồ Chí Minh đây còn đây là công ty phân phối này đấy UMK 435 thì có 1,6 mã lực trọng lượng 8,4 kg cả hộp kích thước 1m9 uh, 60 và 40 lớn đây do công ty ờ, nhập khẩu phân phối công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối tháng 3 năm 2019 đấy rất là mới đấy là bên ngoài của máy là quý các bạn à, có dấu hiệu nhận biết như thế đây à, sau đây tôi sẽ mở bên trong máy à, cho quý các bạn cùng xem nhé đây thì là bên trong của máy này đây bên trong của máy sẽ là như thế này ở đây có phiếu bảo hành này có số khung này trùng với số khung trên máy và số khung trên vỏ thùng này đây số khung đây HAAT 218 4317 Đấy đây là mã cần Đây là số khung của cần đây là sách ờ, ghi ờ, thông tin ờ, cũng như là hướng dẫn sử dụng này Đấy, cần của nó thì là đây có sự Honda này QMK435T cái điểm thứ hai là cái cần của nó là sẽ là cần liền như thế này không phải là cần rời nhá nhiều cửa hàng thì bán hàng cứ bảo là ra mẫu mới cần rời nhưng không phải nhá nó vẫn là nguyên nguyên như thế này còn cần rời thì chỉ có là hàng à, hàng lắp ráp thôi hoặc là hàng liên doanh à, nhái Honda thôi còn Honda chính hãng thì nó vẫn là cần liền như thế này nhá đây đây là cái à, ga cò ga của nó đây công tắc đóng mở đấy được đặt rất là là, là chính xác đấy Đây là có số khung của cần đây HAAT 21843117 đây Đây là số khung của cần Made in Thái Lan Nó sẽ trùng với à, bên ngoài vỏ thùng như lúc nãy Đấy, Còn đây là đầu máy Đây là, đây là túi phụ kiện kèm theo máy đây phụ kiện kèm theo máy thì gồm có cái chắn ờ, đất đá này cái bảo vệ này à, quai đeo này à, túi dụng cụ ờ, để tháo mở máy có hai cái lục lăng này một cái cơ lê này với một cái cái cái cái cái này kêu là cơ lê ống đấy đây là lưỡi này cái lưỡi kèm theo máy là lưỡi như thế này có cả kính bảo hộ này kính bảo hộ như thế này đây kính nhựa rất là an toàn đây sách ờ, ghi thông số của máy còn đây là cái đầu máy động cơ của nó động cơ thì sử dụng động cơ GX35 đây GX35 made in Thái Lan công suất 1,6 HP 1,6 ngựa đây ờ, giật nổ nắp bình xăng này dầu này à, nhớt này nhớt đây là bình xăng con hay là chế này còn núm à, bơm xăng ở đây đây là le gió đây à, đây là cái le gió của nó đấy thì đây là đây Honda có chữ dập nổi đây Honda GX35 GI7 gcmt 607 5380 đấy hàng Honda chính hãng thì quý các bạn xem ở lốc máy như thế này sẽ có chữ Honda dập nổi đây Honda GX35 mà nếu mà máy ờ, GX25 thì cũng là sẽ có GX25 ở đây thay bằng 35 bằng 25 đấy thì nếu mà máy ờ, Honda chính hãng thì sẽ có dập nổi như thế này còn ờ, máy liên doanh hoặc là máy hàng nhái hàng kém chất lượng thì sẽ không làm được như thế này đâu à, số khung này số khung này số khung số máy sẽ trùng với series cái số series ở bên ngoài vỏ thùng rồi 607 5380 607 5380 đây tôi sẽ quay luôn cho các quý và các bạn cùng xem đây GCAMT 607 5380 đấy vừa các bạn kiểm tra trùng thì là, là, là mình mình có để tin tưởng được đây còn à, hai một tám bốn ba một bảy đây là số khung của cần này HAAT bảy đây số khung của cần nó nằm ở đây HAAT bảy đấy quý các bạn thấy chưa đây có chữ Honda đây Honda chữ này là cũng ờ, nổi này sờ cảm giác quý vị các bạn sờ luôn đấy còn đây là cái ờ, đây là là đầu bò của nó đầu bò của nó nó sẽ là như thế này đấy đầu bò của nó nó khác với ờ, đầu bò hàng Trung Quốc nhé đây tôi sẽ lấy một đầu bò hàng Trung Quốc ờ, để phân biệt cho quý ông bạn các bạn cùng xem đây quý vị các bạn có thể ờ, nhìn thấy này hai đầu bò cái này hơi cũ thôi nhưng mà đầu bò hàng Trung Quốc thì nó sẽ là như thế này đây còn ờ, đầu bò hàng Honda chính hãng đây quý vị các bạn nhìn có thể phân biệt được của Trung Quốc thì nó có ba con ốc ở đây một con hai con ba con đấy còn của Honda thì nó không có Đấy, trên đây là những uh, cái dấu hiệu nhận biết giúp quý vị và các bạn nhận biết uh, hàng uh, cắt cỏ Honda chính hãng nhập khẩu Thái Lan thì uh, quý vị và các bạn uh, còn có nhu cầu thắc mắc hay là muốn mua máy cắt cỏ Honda uh, chính hãng vui lòng uh, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội Đấy, chúng tôi uh, vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc quý vị và các bạn uh, khi uh, mua hàng uh, sẽ được uh, kiểm tra hàng đấy đúng hàng đúng máy thì uh, quý vị và các bạn mới thanh toán tiền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 và cũng đã dạy rồi